khi nhắc tới hai từ tu luyện là người ta nghĩ ngay tới phương Đông huyền bí với môn vàng phép thuật. Trên thực tế thì cũng từ hàng ngàn năm nay, phương Tây cũng sở hữu một tàn thư đồ sộ in dấu trong văn học, hội họa về nội hàm tu luyện trở về thiên giới và ghi lại vô số thần tích triển hiện giữa nhân gian. Giai đoạn điển hình nhất trong lịch sử Tây Phương có in dấu ấn này đối với con người ngày nay là thời điểm Chúa Giêsu hạ thế truyền Pháp, giảng đạo, cũng là thời kỳ gần với niên đại lịch sử hiện đại nhất. Nó được bộc lộ một cách rõ ràng minh bạch. Và người phương Tây thời đó cũng trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách để đắc được chính đạo mà giê truyền giảng. Trong suốt hàng trăm năm, cả Chúa và các môn đồ của Ngài đã chứng minh cho loài người thấy sự vĩ đại trong tu luyện và cảnh giới tư tưởng mà con người có được khi họ chân chính đắc được Pháp mà giê truyền. Để có cái nhìn sâu sắc qua các bằng chứng lịch sử là sự phản ảnh của hội họa tôn giáo Chúng ta cùng nhìn lại những thông điệp mà hậu nhân đang dần sáng tỏ qua góc nhìn hội họa để hiểu hơn về bức tranh tu luyện trong người Tây Phương. Trong tiềm thức của người phương Tây, họ tín ngưỡng vào thần, họ cũng nhận thức rằng con người xuất hiện là do thần tạo thành. Kinh Thánh truyền rằng, Chúa tạo ra Adam bằng bùn đất, rồi tạo ra Eva từ một nhánh xương sườn của mình, rồi Ngài lại tạo ra vườn địa đàng với muôn vàng cây cối, hoa lá cỏ thơm tạo ra muôn thú để cùng chung sống với con người. Nơi đó Adam và Eva ngập tràn trong hạnh phúc. Sống trong vườn địa đàng là được sống cùng với Chúa, gần Chúa nhất. Bởi họ chính là một phần linh hồn, xương thịt của Ngài, tâm hồn họ tinh khôi, thuần khiết. Bản tính trong sáng, thiện lương được giữ gìn bởi hàng ngày họ được Chúa dạy dỗ, tắm bắt linh hồn bằng Pháp. Có thể sống cùng với thiên quốc của Ngài cũng có những điều kiện pháp lý phù hợp với nơi ấy về tiêu chuẩn tâm tính của con người. Thứ đất bùn mà Chúa Trời tạo không phải thứ bùn đất thế gian. Nó là bùn đất từ thiên đàng, nó có linh khí và cũng là những tinh hoa của đất trời. Nhưng trong chính cuộc sống yên bình, hạnh phúc mà Chúa Trời ban tặng cho con người, họ đã một phút quên đi lời căn dặn mà ăn trái cấm, làm việc xấu, họ không còn thuần khiết như ban đầu, bản tính đã không còn như cũ, và đương nhiên những thứ xấu tệ không thể cùng tồn tại với Chúa, với chư thần, bởi thế giới chư thần là những nơi thánh khiết nhất, không có những cám dỗ trần tục tầm thường. Họ ở cảnh giới mỹ hảo hơn. Và con người phạm được thiên giới thì con người phải gánh chịu cho những gì mình gây ra. Con người và con cháu họ bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng, bị đầy xuống sống tại dương gian với đầu óc bị thanh tẩy hết thảy những ký ức đẹp về Chúa và vườn địa đàng mà họ đã từng sống. Khi rớt xuống thế giới mà trong mắt chư thần là dơ bẩn này, họ lại sống trong mê, làm biết bao điều xấu, những bản tính nguyên sơ thánh khiết mà Chúa ban cho họ đã dần chẳng còn. Thay vào đó là những thứ xấu tệ được hình thành qua những năm tháng sinh tồn, những gian dối, những tranh đoạt, cướp bóc, rồi tà niệm thay thế bản tính thuần khiết thiện lương. Khi con người đã có nguy cơ tự hủy đi chính mình vì những niệm và hành vi xấu ác, thì một lần nữa Ngài lại thương xót con người và tin rằng họ sẽ có thể tu để trở về với những gì tốt đẹp nhất mà Chúa Trời đã ban tạo cho họ. Các chư thần cho rằng con người chỉ là đam mê lạc thôi, chỉ cần họ được đánh thức, nhất định sẽ cứu được họ. Ngài lại cho con người một cánh cửa, một lối thoát để được lên thiên đàng, được trở về với nguồn cội của chính mình. Chính là ai có đức tin nơi Chúa, sống theo những gì Chúa dạy, buông bỏ đi những dục vọng xấu xa tồi tệ, nhất định cánh cửa thiên đường kia sẽ mở cho họ. Điều ấy làm con người không ngừng thôi thúc mong muốn được trở về, thoát khỏi cái trầm luân đau khổ, và con đường duy nhất để trở về đó là tu luyện. Phải gột rửa tâm thân để được về bên Chúa. Trong con đường cuối cùng của khổ đau tột độ, Chúa Giáng sinh giảng Pháp, truyền đạo để cứu rỗi con người thế gian. Hơn 2.000 năm trước, trong đoàn người du hành đến Bethlehem, một hài nhi chào đời và được nằm trong chiếc nôi bằng máng cỏ. Cùng lúc ấy các thiên sứ loan tin về sự Giáng sinh của Chúa hài đồng và một vị sao lại dẫn đường cho các nhà thông thái tìm đến. Lời tiên tri của về sự ra đời của đứa trẻ đặc biệt mang theo quyền năng và pháp để truyền cho con người thế gian. Ngài sẽ ngự trị nơi tâm trí con người và được tôn là một vị vua lớn nhất. Vua vĩ đại ấy không phải là một vị vua ngồi trên ngai vàng mà trị vì dân chúng, mà vị vua này chính là nói tới sự thống lĩnh nhân tâm. Người khai sáng trí tuệ cho con người, người giảng nói cho con người về chân lý vĩnh hằng, về sự giác ngộ thực sự, về không gian thiên giới nơi quê hương của con người. Cũng là một vị vua làm thức tỉnh hàng trăm triệu con tim mê lạc. Mục đích của Chúa Giêsu là mang con người trở về với thiên quốc, chứ không phải là xuống thế gian này mà chiếm đỉnh quyền lực hay ngai vàng. Nhưng những kẻ tàn độc có tâm hồn quỷ dữ thì lại sợ hãi, nó bám chấp vào cái tồn tại ở thế gian. Nói cho đó mới là sự vĩnh cửu của đế chế của mình và lo sợ các bậc đại giác sẽ chiếm ngôi cao đó. Và vì thế, điều này làm kinh động tới vị vua Heros đại đế, làm cho kẻ độc ác, tham lam, ham giữ ngai vàng này sợ bị mất đi quyền lực. Hắn ra lệnh thảm sát toàn bộ những đứa trẻ vô tội được sinh ra tại Bethlehem nhằm mục đích không để vị đại giác trong hình hài đứa trẻ sơ sinh có cơ hội tồn tại trên cõi đời. Hình ảnh về vua Heros chính là biểu tượng cho những loại ma tâm khống chế sự ngu muội, chính là linh hồn của quỷ dữ. Và cho đến 300 năm sau, con quỷ ấy vẫn treo rắc vào đức tin vĩnh hằng đó những thảm họa đau đớn. Đó chính là khởi đầu cho cuộc đời truyền đạo của Chúa Giêsu nơi cõi người. Ngài hạ thế trong lúc xã hội rối ren, bế tắc, đức tin tôn giáo ngày càng mai một, con người nằm trong tận cùng đau khổ, trong vô vọng không có nơi bám víu, không lối thoát, không niềm tin, không còn nơi nương tựa vào chính đạo, những con người Do Thái từng ngày, từng ngày mong chờ khắc khoải đứng cứu thế Giáng sinh. Lựa chọn đúng thời điểm đó, đấng tối cao đã hiểu, con người vẫn còn mong muốn được trở về với chính mình, trong khổ như thế, trong mê như thế, mà vẫn tin, vẫn đợi chờ được cứu rỗi. Và Đức Chúa Cha đã đặt phái con mình là Jesus hạ thế để giảng pháp, truyền đạo cứu độ chúng sinh, trong tu luyện luôn có những phép thử lửa thử vàng, người tu thử ý. Trong suốt những năm đầu truyền đạo, để bước tới việc cứu độ chúng sinh trên diện rộng, Giêsu phải bước qua những cám dỗ và cạm bẫy ma quỷ do Satan tạo ra. Trải qua 40 ngày, 40 đêm nhịn đói trên sa mạc, khi đối diện với những cơn đói khác cồn cào, Satan đã nói với Giêsu: "Nếu ông là con thượng đế, hãy dùng quyền năng để biến hòn đá thành bánh đi." Giêsu đáp lại, người ta sống không phải vì đồ ăn mà là lời của Chúa nói. Giêsu là một bậc thánh giả đã buông bỏ được hoàn toàn những ham muốn, dục vọng từ thân xác thịt, 40 ngày đêm đói khát, Ngài không một tà niệm, mà giờ sa tăng lại thách thức và dụ dỗ Ngài sử dụng quyền năng vào mục đích cung phụng cho ham muốn bản thân sao. Giêsu đã ném viên đá đi và tiếp tục những bước chân của mình trên sa mạc khô nóng, cháy da cháy thịt. Không một giọt nước, không một miếng bánh, Ăn uống là nhu cầu không thể thiếu với con người, nhưng với một đấng giác giả, hạ thế vì cứu độ con người thế gian, thì việc ăn uống hay cung phụng bản thân không phải là mục đích. Trong tâm là sự nôn nóng làm sao để cứu nhân độ thế, đói rét, khổ sở không thể làm nao lòng thánh giả. Không dừng lại ở đó, ác quỷ cho ngài thấy thế giới ta lớn và đẹp lung linh, hắn nói Tất cả quyền lực thế giới đều nằm trong tay tôi, chỉ cần ông cúi lạy thờ phượng tôi, tôi sẽ cho ông tất cả. Đáp lại cám dỗ đó Giêsu trả lời, Ngươi hãy thờ phượng Chúa là Thượng Đế và chỉ phụng sự một mình Ngài. Chúa đã đưa ra yêu cầu về việc một lòng tín phụng đứng tối cao, khước từ quyền lực hay địa vị thế gian. Ngài muốn để hậu nhân thấy rằng con người tới thế gian không phải để hưởng phúc, để được nằm trong nhung gấm, nắm trong tay quyền hành, thế lực. Những thứ đó chỉ là hư vô, và đòi hỏi con người phải chuyên nhất vào đức tin nơi Chúa. Lần thứ ba thử thách Giêsu là đưa ông tới nấp đền thờ của thành Giêsu Salem. Nếu ông là con Thượng Đế thì nhảy nhảy xuống đi, Thượng Đế sẽ sai thiên thần bảo trọng ông, tay thiên thần sẽ đỡ ông, ngay cả đá cũng không làm chày chân ông. Ngài trả lời, Ngươi đừng thử thách Chúa là Thượng Đế của ngươi, Việc Chúa Giêsu bước qua cám dỗ của ma quỷ là bài học giáo huấn cho những môn đồ sau này đi theo Ngài. Ngay cả khi Chúa bị bắt, bị áp giải, tra tấn, thì có những môn đồ vẫn giữ nguyên vẹn đức tin mà hành đạo Ngài truyền, thì cũng có vị chối bỏ Chúa vì sợ hãi, vì hèn nhát. Và khi bị đóng đinh lên cây thập giá với hai tên cướp, với ý lăng mạ Giêsu, thì trong hai tên đó cũng có kẻ nói với Ngài, hãy dùng quyền năng của Ngài mà cứu lấy mạng Ngài đi, nhưng một tên còn lại thắng phục Chúa mà nói rằng Tôi tin Ngài, và nếu được gặp Ngài trên thiên đường, xin Ngài hãy cứu vớt tôi. Chúa Giêsu trả lời tên cướp, ta hứa với ông, ông sẽ được lên thiên đàng cùng ta. Như vậy được trở về với thiên quốc của Chúa cũng cần có những điều kiện rất khắc khe, không chỉ nằm ở đức tin và kiên định mà còn có thể bước qua sợ hãi, bước qua sinh tử mà chứng thực được Pháp Chúa truyền, đạo Chúa giảng hay không. Không phải tín đồ hoặc người tu luyện nào cũng đều có thể nhìn thấy được sự vi diệu của Pháp hay quyền năng chân thực vĩ đại của đấng cứu thế của mình. Chính vì không nhìn thấy đó mà khi gặp phải bức hại, đàn áp bất công thì liệu có thể kiên trì tín ngưỡng hay không? Trong bức tranh sự hoài nghi của Thánh Thomas, The Incredulity of St. Thomas của họa sĩ Caravaggio 1571-1610, Thánh Thomas không tin Chúa Jesus phục sinh, Chúa Giêsu đã tìm đến ông để ông kiểm tra vết thương và còn trách ông nhìn thấy thì mới tin. Trong bức tranh sự hy sinh của Isaac, Isaac Sacrifice của họa sĩ Caravaggio 1571-1610, Thượng Đế đã để con một của của Abraham là Isaac làm vật hiến tế. Tuy buồn, nhưng Abraham vẫn tin vào chỉ dẫn của Thượng Đế để làm điều đó. Vào thời khắc then chốt, Thượng Đế đã phái thiên sứ đến ngăn cản, nói giờ ta đã biết ông kính sợ Thượng Đế. Để đạt tới cảnh giới của thiên đàng, thì con người phải buông bỏ hết thảy mọi thứ không chỉ là tiền bạc, địa vị, quyền lực, mà phải buông bỏ cái tình thân quyến. Và tất nhiên Chúa không lấy đi mạng sống của gia đình của họ, mà chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Những tấm gương tử vi đạo của các môn đồ của Chúa thể hiện niềm tin bất biến trong gian khổ mà bước ra khỏi sự hèn nhát và sợ hãi bản thân. Thánh Stephen là vị thánh tử vi đạo đầu tiên. Sau khi Chúa Giêsu chịu nạn, Thánh Stephen đã công khai biện luận với giáo hội Do Thái. Ông đã dùng hết cả những trí tuệ mà được Chúa ban cấp, một lòng tin sắt đá Giêsu là một vị Chúa thực sự chân chính. Ông đã bước ra để giảng giải về về đạo mà Giêsu giảng. Điều này khiến giáo hội Do Thái nổi giận. Người Do Thái đã đưa Ngài ra ngoài thành và dùng đá đập vào Ngài khi ấy Thánh Stephen nhìn thấy cổng trời khai mở và Chúa Giêsu đứng bên cạnh Thượng Đế. Cổng trời khai mở biểu hiện rằng Thánh Stephen đã đạt đến tiêu chuẩn của một bậc thánh để đi lên thiên quốc, vứt bỏ đi sợ hãi, dám đứng lên vì công lý, vì sự chân chính mà kể cả bỏ mạng sống của mình cũng không từ bỏ. Vì thế thần đã hiển hiện để khích lệ Ngài, nghênh đón Ngài. Trước khi bị ném đá đến chết, Thánh Stephen nói, Chúa Giêsu xin Ngài tiếp nhận linh hồn của con. Xin đừng quy tội cho họ, không hận thù mà từ bi thương xót những kẻ ngu muội khi bị chính họ ném cho tới chết. Trong tu luyện ông đã chịu hết thảy cơ cực để hoàn trả hết những nợ nghiệp tội lỗi của bản thân mình. Đặt tâm thân thanh trong sạch mà về bên Chúa. Trong thời kỳ đế chế La Mã bức hại cơ đốc giáo, Thánh Eramus đã bị mổ bụng. Ruột ngài bị kéo ra bởi rồng rọc Putin đã dùng màu sắc tươi sáng để làm dịu bớt bầu không khí khủng bố của màn tra tấn man rợ. Ngoài ra, ông còn vẽ phía trên bức tranh hai tiểu thiên sứ cầm tràng hoa và cành cỏ nghênh tiếp thánh Eramus lên thiên quốc. Ở nhân gian, tuy biểu tượng là cái chết đáng sợ, nhưng trên thiên giới, đây là sự phục sinh chân chính của sinh mệnh túc sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Bức tranh Thánh Bác Thiêu Tử Vi Đạo Thêm ma Mare đầm ập xanh mắt thiêu của họa sĩ Caravaggio 1571-1610, thiên sứ cầm cành cọ tượng trưng cho viên mãn đưa cho vị thánh tử vì đạo. Bức tranh Thánh Sebastian, sưu tầm Sebastian của họa sĩ Insodoma 1477-1549 Thánh Sebastian chỉ vì khuyên nhủ hoàng đế La Mã không được bức hại giáo đồ cơ đốc mà chịu khốc hình là bị bắn tên vào người họa miêu tả khi Thánh Sebastian chịu khổ nạn, Ngài ngẩng đầu lên và nhìn thấy thiên sứ mang vương miện đội lên đầu Ngài. Tất cả những bức họa trên đều thể hiện đầy đủ sự tương phản giữa thiện và ác. Người tu luyện thiện lương mà bình tĩnh, từ bi với những tội lỗi của con người. Họ tiêu biểu là những con người tu luyện chân chính, khổ đau, sinh tử không làm họ chùn bước. Còn kẻ bức hại kia dẫu có ác độc và đàn áp khốc liệt, thì những gì chúng gây chính là tội nghiệp cao dày vô tỷ mà phải hoàn trả lại muôn đời muôn kiếp. Lịch sử cũng như chiếc bánh xe quay vòng. Hàng ngàn năm đã qua đi tấn bi kịch ấy vẫn cứ xảy ra và lặp lại, có biết bao trang sử thấm đẫm những giọt máu đỏ tươi và được dệt lên bằng nước mắt khi kể về những vĩ nhân vì cứu độ con người mà bị chính con người bức hại, đàn áp giả man. Sự thiện lương được đối đãi bằng đau đớn của những trò tàn độc. Tấm lòng cao quý vì đức tin,